là vui vẻ Hương đi mặc áo ra đẹp à chưa chưa chưa gọi ừ. hả đến giờ ăn nó húp chứ nó điên vậy trời à, cứ từ từ từng bước rồi ừ. cầm luôn có bánh tráng ra kìa con rồi mình lại bưng cái mâm ờ, gỏi ra ngoài luôn ô rất là tuyệt rồi sao lại tháng mùa xuân năm 75 Đây là thư sinh ngay tháng tư, Rất là tuyệt vời Đây là món ờ, lẩu cá bốt rồi các bà con cá này có đặc sản nhất không bỏ dưới cái mâm kia bỏ trên đặc sản của ờ, miền Nam ờ, cá bóp này và cá mú và cá hú và cá chẽm cá hồi nó cũng cùng một dòng họ rất là ngon lành và đầy dinh dưỡng rồi bỏ đó ngay cho đó ngay cho đó ngay chú chân rồi ok rồi cả nhà yêu ờ, mình coi và thưởng thức những blue clip đây là món đặc khẩu nhất mà bà nội đã bưng ra rất là ngon lẩu ờ, tứ quý ngũ quý nào là tôm nào là thịt rồi các thứ rồi bây giờ bà nội lau nhẹ nhẹ cái bàn ra là bà đã bỏ bánh kem sắc cho mấy bữa thư phụ thư phụ bà nội đẩy ra ừ. Ờ, được rồi không sao rồi con đẩy xe xuống cho bà bà bà bà, bà nội ờ, bà nội đẩy cái bàn ra nha bà nội đi trước bà nội đi trước bà nội kéo được đúng rồi đúng rồi sát vô sát vô vách tường ừ quay mặt lại để hồi thiếu chén lấy chén quay mặt lại úi quay mặt kia lại ừ. đúng rồi ừ. à để đó đi để đem bánh kem đây ý để đi bò nè thử mở bọc ra ừ con đầy đây wow rồi cứ mở để vào nồi có mở cái bọc không ra lấy cái, cái, cái cây cái đó ra trước ừ lấy này ra rồi bỏ xuống đúng rồi bánh kem đặc sản của Bình Dương City ừ. rồi chúng ta cầm cái bọc ra lên luôn rồi đó. Ừ, thử để sát cho nước ngọt vô như tường sát cho nước ngọt vô tường lễ vật đã hoàn thành xong xuôi chứ còn chờ mọi người đến dùng và thưởng thức xôi rồi món đặc sản xôi gấc xôi lá dứa xôi uh, ờ, ờ, ngũ sắc ờ, các món gỏi đặc sản rất là ngon là thịt nào là tôm hai ba loại thịt trắng bánh đa rồi à, đủ thứ các loại chén nước chấm và nước tương cái gì nữa thôi muối tiêu nước mắm hả à? dạ. ừ. ừ. chúng ta không thể thiếu được món gỏi là không có đậu phộng và bánh đa là không có đạt được ừ. không có ngon lành được ừ. đó đậu phộng và bánh đa là sẽ ừ. đó, đậu phộng và bánh tráng là một không món không thể nào thiếu được cho những những những, những người sành ăn gỏi đó, là phải đầy đủ hết nó mới đạt hiệu quả ừ. nó mới ngon lành đúng rồi